Trận đánh lớn của Thủ tướng theo lý luận Mark Lenin Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chính thức áp dụng biện pháp phong tỏa mạnh tay hơn với thành phố Hồ Chí Minh, trong đó cho công an, quân đội vào cuộc quyết liệt. Chính phủ xem đây là trận đánh quyết định, là trận đánh lớn, nói theo cách của họ là chống dịch như chống giặc, với mục tiêu là bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng và đưa cuộc sống trở lại bình thường sau mốc thời gian 15 tháng 9 năm 2021. Là một trí thức yêu nước, thượng tôn luật pháp, tôi hiểu quyết tâm chống dịch của chính phủ là rất lớn. Nó thể hiện ý chí chính trị mạnh mẽ, nhưng tôi cũng nhận thấy thủ tướng và chính phủ của ông đã phạm 4 điều kỵ trong phép dụng binh. Ở đây là quản trị quốc gia trong tình trạng khẩn cấp. 1. Thiên thời Thời điểm hiện tại, dịch bệnh đã lây nhiễm trên quy mô rất rộng, ngấm rất sâu vào cộng đồng, nên việc bóc tách F0 ra gần như là bất khả thi. Mỹ, châu Âu và nhiều nước phát triển đã xác định là họ không làm được. Như vậy là thời cơ đã không còn. Bây giờ chỉ nên tập trung chăm sóc y tế cho người bệnh nặng để giảm số tử vong và đẩy nhanh tốc độ phủ vaccine hơn nữa, cho các địa phương được quyền tự chủ trong việc mua và triển khai tiêm. Bên cạnh đó, khẩn cấp vỗ về dân chúng, tăng cường sức khỏe cộng đồng, thay vì dùng kẽm gai và chốt chặn như hiện tại. Thực tế cho thấy kẽm gai và chốt chặn không ngăn được virus, tại sao vẫn tiếp tục? Về việc trợ cấp thì vẫn cái kiểu xét đối tượng để được nhận hỗ trợ, chỉ tạo điều kiện cho chính quyền cơ sở họ hành dân. Công bằng là theo đầu người trợ cấp trên diện rộng, không xét đối tượng nữa. Những gia đình nào có điều kiện họ không nhận thì tặng lại cho người khác. 2. Địa lợi Thành phố Hồ Chí Minh vốn là đô thị nhạy cảm, Bản tính người Sài Gòn đơn sơ, nghĩa tình, hiện nay truyền thông có dấu hiệu khủng hoảng, quá nhiều chỉ thị, nghị quyết, văn bản hỏa tốc, từ trung ương đến địa phương, văn bản này trồng lên văn bản kia, sáng phát hành, chiều thu hồi, sáng mai lại điều chỉnh, như mạng nhện bủa vây và gây nhiễu loạn thông tin. Dân vướng trong mạng nhện và không biết tin vào cái gì nữa, như vậy là không đạt địa lợi quyết sách tầm quốc gia ảnh hưởng đến sinh mạng của hàng chục triệu con người phải mang tính chiến lược, ổn định và hợp lòng dân. 3. Nhân hòa Lòng dân bất an, suốt thời gian qua rên xiết trong phong tỏa, họ sống trong sợ hãi, niềm tin vào chính quyền đã xuống thấp ở mức báo động. Mọi chính sách nếu không gần dân, được dân đồng thuận sẽ rất khó thực hiện. Biểu hiện trong những ngày qua là bao dòng người ùn ùn đi tích trữ lương thực thực phẩm giá cả tăng vọt. Nhiều người nói với tôi rằng nghe nói quân đội vào thành mua lương thực cho dân, dân sợ hết hồn, như vậy là chưa đạt nhân hòa. Quyết sách chống dịch cần đội ngũ chuyên gia về dịch tễ, y tế dự phòng và quan hệ cộng đồng. Lực lượng vũ trang hoàn toàn không có khả năng thực thi được công việc đó. Việc tăng cường lực lượng này hiện tại chỉ tạo tập trung đông người, tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh và ảnh hưởng đến cuộc sống dân lành. Từ thượng cổ chỉ có dân nuôi quân, dân lo lương thực cho quân, chứ làm gì có chuyện ngược lại. Truyền thông nói quân đội vào thành lo mua lương thực thực phẩm cho dân, thật là chuyện chớ trêu và bất khả thi. 4. Thay đổi lãnh đạo cấp cao đột ngột, khác gì chưa ra quân đã trảm tướng. Đây là một điều tối kỵ lúc này. Ở đây tôi muốn nói đến việc điều chuyển ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đang là người hiểu địa bàn, hiểu cơ cấu, và lãnh đạo đội ngũ chống dịch của toàn thành phố. Đùng một cái, thay đổi người, dân ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thật là, thăng đi thành phố ngỡ ngàng, phong đi để lại muôn vàn covid Tôi cũng như bao người dân khác ở Sài Gòn, hiện sống trong hoang mang cao độ. Chúng tôi thật sự muốn cảnh báo chính quyền, mong muốn những nhà hoạch định chính sách hãy gần dân, lắng nghe lòng dân và thật bình tĩnh, cầu thị để sớm chèo lái con thuyền Việt Nam thoát khỏi cơn đại hồng thủy mang tên COVID-19 này. Nếu không sớm nhận ra sai lầm và điều chỉnh kịp thời thì hậu quả sẽ khôn lường. Nói theo Lenin, lòng nhiệt tình cộng với sự ngu dốt bằng sự phá hoại. Chứng nhân lịch sử Hôm nay, ngày đầu tiên Sài Gòn im lìm một cách mị hoặc. Ngoài kia, có lẽ chỉ có những cậu lính trẻ cùng với các viên sĩ quan, công an và các lực lượng phòng chống dịch đang làm nhiệm vụ. Chúng ta là một lớp nhân dân, trong muôn vạn lớp nhân dân đã nằm xuống, rồi một ngày chúng ta cũng nằm xuống, như vạn lớp nhân dân đã qua, để xếp tiếp vào lịch sử thăm thẳm một vết hằn năm tháng. Và hôm nay, chúng ta thật sự đang sống trong thời khắc lịch sử. Mỗi người sẽ có cảm nhận riêng, trải nghiệm riêng về những ngày tháng đã, đang và sẽ qua cô gái trẻ tha hương sẽ kể với đứa con dâu của mình trong tương lai. Mấy mươi năm trước, má với ba cùng nhau cơm trắng, nước tương mì gói, qua ngày trong căn phòng trọ cũ. Hay một chị nội trợ hôm nay, mấy mươi năm sau, kể cho cháu nghe về cái ngày quá khứ. Trước khi Sài Gòn im lìm, bà nội đã xông pha siêu thị, khiêng bao nhiêu đồ ăn về cho cả nhà. Ta nói không khí nó tấp lập, hối hả, siêu thị lên đồ lia lịa Mấy bạn bán hàng online cũng có kỷ niệm để kể với sấp nhỏ sau này. Bạn bán hết hàng trước 6 giờ chiều thì đếm tiền, dọn dẹp nghỉ khỏe. Bạn nào lên hàng muộn thì coi như bỏ. Cậu lính trẻ vác hành trang lần đầu được bước chân tới Hòn Ngọc Viễn Đông cũng là ngày chẳng gặp được Kiều Nguyệt Nga nào ngoài mấy cô làm nhiệm vụ. Mặt mũi giấu sâu lấp khẩu trang. Mấy mươi năm sau, cậu lính thành ông già ngồi kể lại. Năm đó tao đi Sài Gòn cùng chung tay chống dịch. Trưa ngày 22 tháng 8, tôi dẫn con gái về nhà. Tôi chở con sau xe đi một vòng mua vài món đồ cần thiết. Sẵn tiện đứng lại một góc đường, tôi chỉ cho con thấy từng lọn kẽm cai, chắn ngang các con hẻm, những chốt kiểm soát của phường đội, công an, đoàn thanh niên. Tôi hy vọng rằng con gái sẽ có cho riêng nó một trải nghiệm đúng nghĩa về những thời khắc lịch sử đang diễn ra con đường tới trường bị chắn ngang bằng một phanh kẽm gai lớn. Con tôi hỏi, mẹ ơi, hai tuần nữa hết dịch không mẹ? Tôi nói, mẹ không biết, mẹ hy vọng là hết. Mẹ hy vọng là con, các bạn của con sẽ không bị nhiễm bệnh vì không có vaccine cho trẻ em. Nhưng mẹ không biết, người ta sẽ tách F0 ra khỏi cộng đồng hay tách cộng đồng ra khỏi F0 nếu người bị nhiễm bằng hoặc hơn số lượng người không bị nhiễm. Con gái có vẻ không hiểu những gì tôi đang nói. Dĩ nhiên, trải nghiệm lẫn trí nhớ của tôi và con gái cũng sẽ rất khác nhau về sự kiện này. Đêm qua, mưa đá kèm rông lớn kéo tới, tôi chợt nghĩ tới cái lư hương của ông Trần Hưng Đạo. Hưng Đạo Vương chỉ huy ba quân, sinh tử cùng ba quân giữ gìn bờ cõi. Ông đâu phải chỉ là tướng nhà Trần, ông là tướng, tướng của lớp lớp quân binh nếu ai trả lại cho tôn tượng ông bên bờ sông Sài Gòn, cái lư hương thì hay quá. Dĩ nhiên, trong những sợi dây hy vọng bị bào mòn, qua nhiều lần chỉ thị dồn dập, tôi vẫn hy vọng dịch sẽ qua đi để chúng ta quay lại đời sống thường nhật bình an. Tôi chúc bà con may mắn vượt qua đại dịch, may mắn không đau thương, đói khổ, khổ sở. Chúc lực lượng chống dịch sẽ thành công giúp dân vượt qua khó khăn lần này. Đặc biệt, chị chúc mấy chú quân nhân trẻ sẽ được cống hiến hết sức cho dân khi dân cần, có những trải nghiệm tròn đầy làm hành trang đẹp đẽ về sau, quốc gia hưng vong, thất vu hữu trách. Có thể các em sẽ chứng kiến cảnh thê lương hoặc ngập ngừng trước cơn cáu giận của dân. Chị mong mấy đứa sẽ thương dân như thương cha mẹ, người nhà. Trước khi mấy đứa tới, họ đã trải qua rất nhiều khó khăn mất mát rồi. Chị cũng thương mấy đứa như thương bốn đứa em trai của chị vậy. Tận sâu trong thâm tâm, tôi mong rằng chúng ta không phải tiếp tục trả giá cho dịch dã bằng những túi xác đau thương.